Cô Nhụy xin chào các con. Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện cổ Grimm được mang tên Bà lão chăn ngỗng bên suối. Các con hãy cùng nghe nhé. Ngày xưa có một bà lão già nua sống cùng đàn ngỗng tại một nơi hẻo lánh giữa núi rừng. Bà ở trong một căn nhà nhỏ, chung quanh có một khu rừng lớn bà bận nhiều công việc lắm một người nhiều tuổi như bà tưởng khó có thể làm nổi đi kiếm cỏ cho ngỗng hái quả dại vừa tầm tay với vác cả lên lưng về nhà chồng thì tưởng chừng bà vác nặng đến ngã quỵ xuống mất nhưng cũng may là bao giờ bà cũng mang về được tới nhà gặp ai bà cũng chào hỏi niềm nở chào người bà con hôm nay trời đẹp đấy nhí. Bà con thấy già đi tha có về thì chắc lấy làm lạ lắm ha. Nhưng nè, ai mà chẳng phải vác gánh nặng của mình trên lưng. Tuy vậy, thiên hạ không thích gặp bà lão, họ thường đi đường vòng để tránh bà. Khi một ông bố cùng con trai nhỏ đi qua mặt bà, ông khẽ bảo con. Con phải coi chừng mụ già này đấy, Mụ ấy thâm hiểm lắm, đó là một mụ phù thủy đó. Một buổi sáng, có chàng thanh niên đẹp trai đi qua rừng. Trời nắng, chim kêu ríu rít, gió mát thổi qua cành lá, lòng chàng lân lân vui sướng. Chàng chẳng gặp một ai. Bỗng chàng nhìn thấy bà phù thủy đang cắt cỏ bằng liềm. Bà đã nhét vào tay nải một mớ nặng cạnh đó còn có hai giỏ đầy lê và táo dại. Chàng nói, Này bà lão, bà làm thế nào mà mang hết đi được? Bà già đáp, Thưa ngài, thế mà tôi vẫn phải mang cho được đấy. Còn nhà giàu có đâu cần như vậy. Nhưng nông dân thường nói, Thôi đừng ngó quẩn ngó quanh làm gì, cây lưng người vốn nó phải còng. Chàng đứng bên bà, bà bèn bảo, Thế chàng có giúp già một tay được không? Lưng chàng còn thắng, chân còn cứng, đối với chàng thì dễ thôi, nhà già cũng gần đây, trên cái bãi hoang kia, ở ngay sau núi. Chàng chạy một lát thì đến ngay đấy mà. Chàng thanh niên thương hại bà lão trả lời, Quả cha tôi không phải là nông dân, mà là một vị bá tước giàu có. Nhưng thôi, cứ để tôi mang giúp bà chiếc tay nải kia. Bà già nói, nếu chàng cố giúp cho thì quý hóa quá. Chắc chắn là chàng phải đi mất một giờ đấy, nhưng đối với chàng thì chẳng thấm vào đâu. Chàng phải mang giúp cho cả táo và lê đến đấy nữa nha. Nghe nói đi mất một giờ thì vị bá tước trẻ tuổi hơi phân vân, nhưng bà già không buông chàng ra. Bà buộc tay nải lên lưng chàng, khoát đôi giỏ vào cánh tay chàng và nói Chàng thấy chưa, cũng dễ thôi mà. Bá tước vừa đáp vừa nhằn nhó. Đâu, không dễ đâu, cái bọc nặng như là bọc đá ấy, lề táo cũng nặng như chì, thở chẳng ra hơi nữa. Chàng muốn trút tất cả mọi thứ, nhưng bà già không chịu. Bà nói mỉa, Chồng kìa, có đời thớ ở nhà ai mà một vị trai tráng lại không chịu mang cái mà một bà già như ta đã từng lê đi bao nhiêu lần. Nói hay nói đẹp thì sao mà dễ thế, hễ đến công việc thật chỉ muốn lẫn mà thôi. Bà nói tiếp, Sao chàng lại chần chừ đứng ì ra như thế Chịu khó nhấc chân lên chứ Không ai đỡ gói cho đâu Còn đi trên đất bằng thì chàng còn chịu nổi Nhưng khi lên núi Phải trèo Đá lăn dưới chân chàng y như chúng là những vật sống Thì thật là quá sức chàng Mồ hôi nhễ nhại trên trán Chảy rồng rồng xuống lưng chàng Khi thì nóng bốc lên Khi thì lạnh toát sống lưng Chàng nói, Bà già ơi, tôi không chịu nổi nữa, cho tôi nghỉ một tí. Bà già đáp, Không nghỉ ở đây được, để đến nơi hãy nghỉ. Bây giờ cứ đi đi, biết đâu thế chả là điều hay cho chàng. Bá tước nói, mụ già kia, mụ thật là hỗn xược. Chàng định vứt chiếc tay nải đi, nhưng loay hoay mãi mất công toi tài nải dính chặt vào lưng chàng y như là chính nó mọc ở lưng ra chàng quay cuồng vặn vẹo mà không tài nào thoát ra được bà già thấy vậy cười và nhảy nhót trên đôi nạn một cách khoái trá bà nói chàng ơi xin chàng chớ tức giận mặt chàng đã đỏ chín lên như gà chọi rồi chàng cứ chịu khó đeo khăn khói đi đến nhà già sẽ thưởng cho xứng công Chàng biết làm sao bây giờ Chàng đành tuân theo số phận Nhẫn nhục lê theo bà già Bà ta có vẻ mỗi lúc một lanh lẹ Còn chàng thì thấy gánh trên vai mỗi lúc một thêm nặng Rồi bỗng bà nhún người nhảy một cái Ngồi trên tay nải Bà gầy khẳng khiu như một cái cọc rào Mà sao nặng hơn cả một mụ nông dân béo ị Chàng thanh niên lão đảo nhưng nếu chàng không chịu đi thì bà lấy roi và cành gai đánh vào chân chàng. Chàng không ngừng rên rỉ, trèo lên núi, mãi đến khi sắp khủy xuống mới tới nhà bà. Đàn ngỗng thấy bà già gọi thì vỗ cánh vương cổ lên, chạy lại đón và kêu quan quát. Một người đàn bà đã có tuổi, mạnh khỏe, to lớn, xấu như ma lem, cầm roi theo sau đàn ngỗng. Bác ta bảo bà lão Mẹ ơi, có việc gì mà sao lâu thế? Bà lão đáp, còn cứ yên tâm, chả gặp điều gì dữ cá Trái lại, chàng đây lại mang giúp cho mẹ. Này con ạ, à, khi mẹ mệt chính chàng ta lại cõng mẹ trên lưng nữa. Thành ra đường đi không thấy xa, đi rất vui vẻ và luôn luôn đùa giỡn với nhau. Mãi sau bà già mới chịu tục xuống đỡ khăn gói khỏi lưng chàng, lấy giỏ khỏi tay chàng, thân mật nhìn chàng mà bảo. Thôi bây giờ chàng hãy ngồi ở chiếc ghế dài trước cửa mà nghĩ chàng thật đáng được trả công một cách xứng đáng, mà nhất định là có thôi. Rồi bà bảo mụ chân ngóng Con hãy vào trong nhà con ạ, à. con đứng một mình với chàng trai trẻ thật là không tiện, không nên đổ dầu vào lửa chàng ta có thể mê con đấy bá tước chẳng biết nên cười hay nên khóc chàng nghĩ bụng đồ cũ thừa như thế giá có trẻ hơn ba chục tuổi nữa cũng chẳng làm cho mình rung động được trong khi ấy bà lão vuốt ve đàn ngỗng như con rồi cùng con gái vào nhà chàng thanh niên ngã mình trên chiếc ghế dài ở góc một cây táo không khí êm dịu ấm áp chung quanh trải ra một đồng cỏ xanh rờn, đầy hoa ngọc châu, hoa bách lý và hàng trăm thứ hoa khác. Một con suối trong veo lóng lánh ánh mặt trời chảy ngang, đang ngỗng trắng nhẫn nhơ đi qua lại hoặc lội bì bõm dưới nước. Chàng nghĩ bụng, ở đây thật là yêu kiều, nhưng ta buồn ngủ quá, mắt cứ díp lại, ta phải ngủ đi một tí mới được. Chỉ mong đừng có cơn gió nào thổi bay đôi chân mình đi Chân mình đã nhũng ra như bùi nhùi mất rồi Chàng ngủ được một lát thì bà già đến lay dậy bảo Dậy đi chàng hơi Chàng không ở lại đây được đâu Quá là già đã làm cho chàng vất vả Nhưng cũng chưa hại gì đến tính mạng Giờ thì già trả công cho chàng Tiền bạc của cái thì chàng không cần đến để ta trò thứ khác nói rồi bà nhét vào tay chàng một chiếc hộp nhỏ làm bằng một viên ngọc xanh nguyên khối mà dặn chàng hãy giữ hộp này cẩn thận nó sẽ mang phúc đến cho chàng bá tước vùng dậy cảm thấy trong người khoan khoái lại sức cảm ơn bà già rồi lên đường không buồn quay lại nhìn con gái xinh đẹp của bà ấy một lần Chàng đi được một quãng đường vẫn còn nghe thấy tiếng ngỗng kêu vui vẻ từ xa vọng lại. Bá tước phải lang thang ba ngày trong rừng hoang mới tìm được lối đi. Chàng đến một thành phố lớn, ở đấy không ai biết chàng. Người ta dẫn chàng đến cung điện. Vua và hoàng hậu đang ngự triều. Bá tước quỳ xuống, rút chiếc hộp bằng ngọc xanh ở túi ra để xuống chân hoàng hậu. Bà truyền cho chàng đứng dậy, Chàng cầm chiếc hộp dâng lên Bà vừa mở ra xem thì ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự Bá tước bị bọn thị vệ nắm chặt lấy định đem tống ngục Nhưng hoàng hậu mở mắt truyền phải tha chàng Bà đuổi mọi người ra và muốn tiếp chuyện riêng với chàng Khi chỉ còn mình bà với bá tước Hoàng hậu khóc lóc thảm thiết mà nói Giàu sang phú quý đối với ta có làm gì vì sáng nào ta thức dậy cũng phải lo âu phiền não. Ta có ba con gái, con út đẹp nhất, thiên hạ coi là của quý kỳ diệu. Già nó trắng như tuyết, má nó hồng như hoa táo, tóc nó rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Khi nó khóc, không phải giọt lệ thường mà là hạt châu, hạt ngọc ở mắt nhỏ ra. Năm nó 15 tuổi, vua cha đòi ba chị em nó đến trước ngai vàng Chàng không thể tưởng tượng được quần thần trố mắt ra nhìn thế nào khi đứa thứ ba vào. Thật y như là mặt trời mọc. Vua phán, các con ạ, à, cha không biết ngày nào cha chết, mỗi con được hưởng gì. Các con đều yêu cha cả, nhưng con nào yêu cha tha thiết nhất sẽ được hưởng cái quý nhất. Cô nào cũng nhận là yêu cha tha thiết nhất. Vua hỏi, các con hãy nói xem các con yêu cha thế nào, cha sẽ hiểu được lòng các con. Cô cả nói, con yêu cha như yêu đường ngọt nhất. Cô thứ hai nói, con yêu cha như yêu chiếc áo đẹp nhất của con. Cô út lặng thinh, vua cha liền hỏi, thế nào, con yêu ta như thế nào? Cô đáp, con không biết lấy gì ví lòng con yêu cha Nhưng vua cha đòi cô phải tìm cái gì để ví Sao mãi cô mới nói um, Món ăn ngon nhất mà thiếu muối thì con ăn không thể ngon được Do đó con yêu cha như yêu muối Vua cha nghe vậy nổi giận phán Nếu mày yêu ta như muối thì ta sẽ lấy muối thưởng cho tấm lòng của mày Vua liền chia Giang Sơn làm đôi cho hai cô lớn và sai buộc lên lưng của Út một bịch muối, rồi cho hai người nông dân dẫn cô vào rừng hoang. Hoàng hậu nói tiếp, tất cả chúng tôi đều van xin, nhưng vua cha vẫn không nguôi giận. Chào ôi, còn tôi nó khóc thảm thiết làm sao khi nó phải từ bỏ chúng tôi. Suốt dọc đường rải đầy châu ngọc ở mắt nó tuôn ra. Sau đó ít lâu, Vua hối hận vì đã quá nhẫn tâm. Vua cho đi tìm đứa con đáng thương khắp trong rừng, nhưng chẳng ai thấy nó. Ta cứ nghĩ nó bị thú dữ ăn thịt là ta lại buồn rầu. Đôi khi, ta tự an ủi với hy vọng là nó vẫn còn sống, chui rút trong một cái hang nào hay nương tựa ở nơi nào có người thương. Chàng có thể tưởng tượng được không? Khi ta mở chiếc hộp con bằng ngọc xanh của chàng ra, Ta thấy trong có một hạt ngọc Đúng như hạt lệ ở mắt con ta nhỏ ra Chàng hiểu tại sao ta thấy ngọc mà lòng ta xúc động Chàng phải nói cho ta biết làm sao ngọc ấy lại được vào tay chàng Bá tước kể lại cho hoàng hậu biết là chàng nhận được ngọc của một bà lão trong rừng Có vẻ khả nghi lắm Chắc là một mụ phù thủy Chàng không hề nghe nói gì về công chúa hoặc trông thấy nàng Vua và hoàng hậu quyết định đi tìm bà lão vì nghĩ là Ngọc ở đâu ắt có thể tìm ra tung tích con mình ở đó. Bà lão ngồi ở chỗ bãi hoang, kéo sợi bên chiếc giường. Trời đã tối, ở dưới bếp một thanh củi bắn ra ánh sáng leo lắc. Bỗng ở ngoài có tiếng ồn ào, ngỗng từ đồng cỏ về nhà kêu quan quát ầm lên. Một lát sau, người đàn bà bước theo vào. Bà lão chả buồn đáp lại người ấy, chỉ khẽ gật đầu. Người đàn bà lại ngồi bên mẹ cầm cuồng quay sợi nhanh nhẹn như một thiếu nữ. Hai người ngồi như vậy hai giờ, không nói với nhau nửa lời. Mãi sau có tiếng động khẽ ở cửa sổ, rồi có đôi mắt sáng như lửa chầm chầm nhòm vào. Đó là một con cú, nó hú lên ba lần Bà già ngẩng lên nhìn một tí rồi bảo Con à, đã đến lúc con đi ra làm việc rồi Người đàn bà đứng dậy đi ra Bác đi đâu vậy? Bác băng qua đồng cỏ Đi mãi đến thung lũng Sau đó bác đến một dòng suối Trên bờ có ba cây sồi cổ thụ trong khi ấy, mặt trăng tròn và to đã lên quá đỉnh núi, trăng sáng đến nỗi có thể tìm ra được một cái kim nhỏ. Bác bỏ miếng da úp trên mặt ra rồi xuống suối rửa. Xong xuôi, bác nhúng miếng da vào nước rồi đặt xuống đồng cỏ để phơi khô và cho bạc màu dưới ánh trăng. Bác biến đổi khác hẳn, chưa ai được thấy một người đẹp như thế Mái tóc hoa râm vừa rơi xuống thì mớ tóc tơ vàng sổ ra như ánh mặt trời, phủ lên khắp người như một chiếc áo khoác. Đôi mắt cô thiếu nữ sáng ngời như sao trên trời, đôi má ửng hồng mịn dịu như hoa táo. Nhưng cô gái xinh đẹp lại buồn rầu. Cô ngồi khóc thảm thiết, nước mắt tuôn lã chả trên mớ tóc dài rơi xuống đất. Cô cứ ngồi mãi cho đến khi trên cành cây gần đấy có tiếng loạt soạt rào rào Cô nhảy chồm lên như con hoảng nghe thấy tiếng súng của người đi săn Đúng lúc ấy mặt trăng bị mây che phủ Chỉ trong giây lát cô lấy miếng da đắp lên mặt như cũ Rồi biến đi như ngọn đèn bị gió thổi tắt Cô run rẩy như lá liễu bỏ chạy về nhà Bà già đứng trước cửa Cô định kể lại sự việc xảy ra Nhưng bà lão cười thân mật và bảo Mẹ biết hết cả rồi Bà dẫn cô vào buồng và nhóm thêm một thanh củi nữa Nhưng bà không ngồi bên cuồng nữa mà đi lấy một cái chổi quét tước sạch sẽ Bà bảo cô Tất cả mọi thứ đều phải tinh tươm sạch sẽ Cô bảo Này mẹ, nhưng sau khi rồi mẹ mới bắt đầu làm việc Mẹ định làm gì? Bà già hỏi Thế con không biết mấy giờ rồi à? Cô đáp, chưa đến nửa đêm, nhưng đã quá 10 giờ rồi. Bà già nói tiếp, thế còn không nhớ là cách đây 3 năm, đúng ngày này năm ấy, con đã đến đây với ta à? Vận hạn của con đã hết, chúng ta không thể cùng ở với nhau nữa. Cô gái sợ hãi hỏi Trời ơi, mẹ yêu dấu, mẹ định bỏ con à Con biết đi đâu bây giờ Con không có bạn bè, không có quê hương Con biết nương tựa vào ai Mẹ muốn gì con đều đã làm cả Có bao giờ con làm phật ý mẹ đâu Xin mẹ đừng đuổi con đi Bà già không muốn nói cho cô gái việc sắp xảy ra Bà báo Mẹ không thể ở đây lâu hơn nữa Nhưng khi mẹ dọn đi thì nhà cửa phải cho sạch sẽ Vì vậy con đừng làm cản trở công việc của mẹ Về phần con chớ lo ngại Con sẽ tìm ra một mái nhà có thể ở được Con cũng sẽ hài lòng về công xá mẹ trả cho con Cô gái lại hỏi nhưng mẹ hãy nói cho con biết việc sắp xảy ra Mẹ bảo con lần nữa là đừng có quấy rầy mẹ trong khi mẹ bận làm Còn đừng nói gì nữa Con cứ về phòng riêng Bỏ miếng da ở mặt xuống Mặc chiếc áo lụa vào Chiếc mà con mặc khi con đến với mẹ Rồi cứ đợi ở trong phòng cho đến khi mẹ gọi ra Nhưng để tôi kể cho các bạn nghe về việc vua hoàng hậu cùng bá tước ra đi tìm bà già ở bãi hoang. Ban đêm vào rừng, bá tước bị lạc vua và hoàng hậu nên phải đi một mình. Chàng đi mãi đến xăm sẩm tối, chàng trèo lên một cây định ngủ qua đêm để tránh. Ánh trăng vừa tỏa xuống, sáng khắp vùng thì chàng thấy có một bóng người thẫn thờ từ trên núi xuống. Người đàn bà không cầm roi trong tay nhưng chàng nhận ra ngay là bác chăn ngỗng mà chàng đã gặp ở nhà bà xã trước kia. Chàng kêu lên, chà, mũ ấy đây rồi, ta đã vớ được mũ này thì mũ kia cũng không thoát được đâu. Chàng rất ngạc nhiên khi thấy mụ đến bên suối bỏ tấm da che mặt ra rửa thì mớ tóc vàng xõa xuống cả người. Trên đời chàng chưa từng thấy ai đẹp như thế Chàng nín thở, cố vương cổ qua cành lá nhìn không chớp mắt. Không hiểu tại chàng vương quá xa hay tại duyên cớ gì khác. Bỗng cành cây kêu đánh rắc một cái, và ngay lúc ấy cô gái lại đeo bộ da mặt vào, nhảy như con hoẳng khỏi nơi đó. Cùng lúc ấy, mây che khuất mặt trăng, chàng không nhìn thấy nàng nữa. Nàng vừa biến mất thì bá tước trèo xuống rảo bước theo sau Chàng đi được một lát thì thấy trong bóng tối lờ mờ có hai bóng người đi trên đồng cỏ. Đó là vua và hoàng hậu. Hai người nhìn thấy xa xa có ánh đèn trong chiếc nhà nhỏ của bà già, bèn đi lại đó. Bá tước kể lại những điều kỳ lạ chàng được nhìn thấy bên suối và hai người đinh ninh đó là cô công chúa bị lạc. Họ vui mừng đi tiếp và chẳng mấy chốc tới căn nhà con. Chung quanh nhà, ngỗng nằm ngủ, đầu ấp vào cánh, không con nào động đậy. Họ nhìn qua cửa sổ thấy bà lão ngồi yên lặng kéo sợi, đầu gật gù, không nhìn ngang, nhìn ngửa. Trong buồn sạch sẽ, ý như là nơi ở của những người ngoài trần tục, chân không dính tí bụi nào. Nhưng họ không nhìn thấy con gái bà già đâu cả. Họ đứng nhìn mọi thứ một lúc rồi đánh bào, khẽ gõ cửa sổ. Hình như bà lão vẫn chờ họ nên bà đứng dậy gọi một cách niềm nở. Xin các vị cứ việc vào, già đã biết các vị rồi. Khi họ vào buồn rồi, bà lão nói Nếu cách đây ba năm, các người đừng đuổi đứa con ngoan ngoãn dễ thương ấy một cách bất công Thì có phải đỡ một quãng đường dài không? Kể thì cũng chẳng thiệt hại gì cho cô ấy Cô chỉ phải chăn ngỗng ba năm thôi Cô chẳng tiêm nhiễm điều gì xấu cả Cô vẫn giữ được lòng trong sạch Các người đã bị trừng phạt khá đủ rồi Vì đã sống trong lo sợ Nói rồi bà lão đi đến phòng gọi Con ơi ra đi con Cửa mở công chúa đi ra mặc áo lụa tóc vàng mắt sáng ngời. Nàng đi tới cha mẹ, ôm choàng lấy cổ, hôn. Lẽ dĩ nhiên là tất cả mọi người đều khóc vì vui mừng. Vị bá tước trẻ tuổi đứng bên họ. Khi nàng nhìn thấy chàng thì mặt nàng đỏ ửng như đóa hồng. Chính nàng cũng không biết tại sao. Vua bảo, Con yêu dấu ơi, biết lấy gì cho con bây giờ? Giang sơn của cha Chà đã cho đi hết rồi Bà lão nói Nàng không cần gì đâu Già đã tặng cho nàng những giọt lệ Đã vì các người mà khóc Đó toàn là ngọc cả Đẹp hơn hạt châu dưới bể Quý giá hơn tất cả gian sơn của nhà vua Để trả công hầu hạ của nàng Già đã cho nàng căn nhà con của già Bà lão nói xong thì biến mất. Ở trên tường có tiếng nổ khe khẽ. Họ nhìn quanh thì thấy căn nhà nhỏ đã biến thành một tòa lâu đài rực rỡ. Tiệc hoàng gia dọn lên đình, kẻ hầu người hạ chạy đi chạy lại tới tấp. Câu chuyện còn tiếp diễn, nhưng bà tôi kể chuyện này trí nhớ kém quá nên quên mất đoạn sau. Thôi thì tôi cứ cho là nàng công chúa đẹp đẽ lấy bá tước Hai vợ chồng ở lại lâu đài hưởng phúc trời cho Tôi không rõ nhưng tôi ngờ những con ngỗng trắng như tuyết chăn ở nhà Cũng đều là những cô thiếu nữ mà bà cụ đã đem về nuôi Có lẽ các cô ấy cũng đã hiện nguyên hình để làm thị nữ cho bà hoàng hậu trẻ tuổi có một điều chắc chắn là bà lão không phải là một mụ phù thủy như người ta tưởng mà là một bà tiên tốt bụng. Rất có thể đó là bà mụ khi sinh ra công chúa đã chúc cho nàng khóc ra châu lệ chứ không phải nước mắt thường. Ngày nay chuyện ấy không xảy ra nữa, nếu không thì người nghèo khó chẳng mấy chốc trở thành giàu có đi mất.